Thèn lòng nhìn người tha phương Có mấy ai nhớ đến cái hèn này giờ người ta đầy xa hoa nhung phía sau kia vẫn là ân tình lời đạp nhầm lên sự nhóc khi cạnh kia đau vẫn là chân mình và rồi niềm u ái đang nhiều sắc thái cô gái khi xưa cũng không còn đấy nước mắt lăn tràn hao bao lần không nỗi nhớ chờ quên khi ta còn say khi em đi anh biết biết là em không về nữa nhưng anh thương anh tiếc đừng chờ mong em ngoài cửa nỗi nhớ mong nó đến tình cờ tiếc nỗi tính từng giờ cô níu hóa thành khờ và rồi già yêu đến người đã vội quên nụ hồng mình sao bờ môi nói đã vẫn mới nhớ bóng ai quay về cớ sao vay người thấy tôi vội vàng lướt qua thẹn lòng nhìn người tha phương có mấy ai nhớ đến cái hẹn này giờ người ta đầy xa hoa nhung gắm thơm tình duyên xưa nay đem vội chôn tay chẳng gió tay chẳng man thì hỏi làm sao em không xa rời tôi lâu ăn thề em hứa sẽ về làm phu thế nhưng đã không còn tanh tình thay đổi nỗi lại em chán chàng trai quê em đi về đâu lâu thật lâu mưa rơi thành ngâu mà sao quên được câu vết thương ngày ấy không được khâu tình đơn phương anh tự vấp tim đau tự thắt nếu tay không được chặt một mình anh nơi đây lạnh ngắt mây của trời để gió cũng đi chẳng muốn liên tiếc chi nếu lấy thêm về vô vị cảm xúc dâng trào mặt thắm ướt mi mình tôi đơn thân lẻ loi màn đêm bao vây sương thu hứng thờ gió nhẹ run đôi trăng lạnh hơn cô đơn tháng năm ngày xưa duyên tơ theo cánh hoa tàn lòng đất đâu chỉ có tôi với mưa nhẹ rơi Hèn lòng như người tha phương Có mấy ai nhớ đến cái hèn này giờ người ta đầy xa hoa nhung